cho các bác như thế nào riêng với bản thân em em thấy là nếu như mà sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu bà dung nhất lục này thì cái phần thắng của các bác đạt đến 99% bởi vì sao ạ bởi vì báo dung nhất lục mình làm vào cả ba hột ví dụ mình làm vào mặt lục cứ lục lên là máy báo lục lên thì mình đánh gì đánh tài làm vào mặt nhất nhất lên thì mình đánh gì đánh xỉu đúng không ạ và cái xác suất ví dụ như 10 chén thì chuẩn đến 9 chén một chén còn lại nó là chén phản đối với tài xỉu thì mình chơi mình gặp chén phản là chuyện bình thường và cũng không để tránh được và để không mất thời gian của các bác nữa em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu và dung nhất lục này để cho các bác nào chưa chơi các sẽ hiểu hơn về nó đây đây là cái máy báo dung này khi đi chơi các sòng sới mình bật cái máy này lên đút túi quần túi áo đút đâu cũng được hoặc là đưa cho ai cầm cũng được còn đây là cái bộ tài xỉu mà em đã làm vào mặt dung và mặt nhất một lát nữa khi mà chơi ấy, thì cứ nhất lên máy nó sẽ báo vì làm vào mặt nhất nên là em sẽ phải úp mặt nhất xuống như thế này để bảo quản hột khi các bác không chơi các bác phải úp mặt mặt nào mà mình làm mình úp xuống thì hột nó sẽ bảo quản được lâu hơn và sau đây thì nắp chén dĩa thì hoàn toàn là nắp chén dĩa hột trợ đối với cái bộ hột này em bao tang tích cho các bác nam trong không hít nước muối nổi và dọi đèn trong bởi vì đây là em đang vội là lấy bộ này mượn của khách để em gửi để để em quay video cho các bác vậy nên là em sẽ xin phép bỏ qua phần tăng tích còn nếu bác nào mà muốn thử tăng tích các bác cứ kết bạn zalo với em em gọi video trực tiếp test hàng cho các bác hoặc các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây sau đây em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em đây em bật máy và em để ở đây không có lục à không có nhất không có nhất ở đây thì mình đánh gì các bác mình đánh tài đúng không ạ đây không có nhất đánh tài lại tiếp tục không có nhất mình lại tiếp tục đánh tài tiếp đây lại tiếp tục không có nhất mình lại tài tiếp đây như thế này là có nhất này các bác này có nhất mình đánh gì ạ mình đánh xỉu đúng không các bác đây chuẩn chưa ạ lại không có nhất mình lại đánh tài đây có nhất này các bác này có nhất mình đánh xỉu nhá chuẩn chưa ạ có nhất tiếp mình lại đánh xỉu tiếp đây không có nhất không nhất mình lại đánh tài thôi đúng không ạ đây các bác thấy chính xác chưa ạ có phải là 10 chén chuẩn cả 10 không các bác bác nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này hoặc muốn trực tiếp test các bác cứ kết bạn